ra một thoáng buồn mới vàng Em đâu có gì, em đâu có gì Ngoài hai bàn tay trắng đành để buồn cho anh Em có đòi hỏi gì đâu Đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời Ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau Có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau nên buồn lắm anh cứ hỏi lòng tại sao mỗi lúc gặp nhau thì em nói chuyện đường dài đêm trở về em tóc thầm trong tay nếu yêu nhau ai lỡ để buồn cho nhau xin em hiểu cuộc đời anh lanh đanh kiếp phong trần đôi trôi theo ngày tháng ngoài hai bàn tay trắng đành để buồn cho anh em cứ đòi hỏi gì đâu đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau chỉ cần hai đứa mình yêu nhau có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau assim. lòng cô lư an phận chia mộng hay trắng đành để buồn cho anh em có đòi hỏi gì đâu đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau you